Xin chào quý vị các bạn Hôm nay là Sang sẽ giới thiệu các bạn là Sang sẽ đặt hộp cái uh, máy pha Stadesso Mini cầm tay Cái này là một phiên bản uh, gọn các bạn Một phiên bản gọn à, Mình sẽ xem trong đây nó có những gì nhé À đầu tiên là cái nắp đây các bạn Cái đây là để mình múc cà phê nè à, Múc cà phê Có một cuốn sổ các bạn Có một cuốn sổ cái hướng hướng dẫn á mini à có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt đó các bạn như thế vậy à rất là xịn sò có sách sách các bạn à có cái cái chổi vệ sinh đó rồi mình để đây để nó rơi à, mình xem qua hướng dẫn dụng nè nó gồm đầu bơm con chứa nước phin lọc nắp đựng phin ống máy thân máy cốc đựng cà phê rồi mình sẽ tháo ra để đây để đây đi mình sẽ tháo ra cho các bạn xem cái này có gì bằng bằng ấy cứng đó các bạn đây mình cầm nó đi cũng bỏ vali rất là tiện cái này cái nó phiên bản nó gọn ở đây ồ hay quá trong đây nó có một cái à, cái lớp ấy các bạn đó có một cái ờ, khăn miếng vải lót bỏ vào đây rất là gọn à, kéo là xong à, cái chén các bạn đây có chén này à, pin có pin đây thân à thằng đức thì cái máy này nó gồm để mình coi thứ này đầu bơm đây là đầu bơm các bạn đầu bơm khoan chứa nước này đầu bơm bỏ vô con chứa nước à, phin lọc phin lọc là đây các bạn phin lọc rồi nắp đựng phin lọc nắp đựng phin lọc phin lọc cái thân thân này là à để đây đó để đây chuyến xe ở cái chén như đây là à rồi chén lên đây các bạn chén cốc đựng cà phê rồi bỏ cà phê vào đây rồi dạng đây rồi à trong đây nó có để 50 ml tới 80 lít nước các bạn nó cũng có mất nước đàng hoàng ok vậy thì à, cái máy này nó gồm các bộ phận gì các bạn rất là gọn tinh tế thì à, video video sau mình sẽ à, quay một cái hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy này nhé à, à, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn đã xem cái video của mình à, các bạn yêu quý kênh mình và để động lực cho mình thì hãy để cho một uh, comment một xe và một like à, rồi các bạn comment ở dưới để uh, nói cho mình biết là các bạn muốn mình review cái gì hay chủ đề cà phê gì thì mình sẽ uh, nỗ lực để thực hiện những cái gì để gửi tới các bạn ờ, rất cảm ơn các bạn đã xem video xin chân thành cảm ơn à.